Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mạnh vô đối nhưng vẫn sợ, ông Trọng sợ gì và sợ ai? Đã 6 năm nay, ông Tổng Trọng xây dựng chiếc lò đốt tham nhũng và đã đốt được rất nhiều người. Trong đó có cả các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ đốt lò mà thế lực của ông Tổng đã trở nên vô đối và ung dung vẽ ra suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ 3 mà không ai có thể làm gì được. Tam trụ triều đình trừ ông đang là nỗ lực đấu nhau để giành cho được chiếc ghế của ông già. Hiện nay ông Tổng đã 78 tuổi, 3 năm nữa là ông tròn 81 tuổi, tuổi mà ai cũng nghĩ ông sẽ về hưu, nhưng có người lại nghĩ chưa chắc ông Tổng chịu rút đi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 22 về phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đã từng đưa ra nhiều lời hứa và cũng từng thất hứa rất nhiều. Ban đầu ông cho biết giữa nhiệm kỳ 2 ông sẽ rút nhường ghế lại cho thế hệ kế cận. Nhiều người nghĩ rằng ông Đinh Thế Huỳnh là người sẽ hưởng lợi những gì ông Tổng hứa khi đó. Ông Đinh Thế Huỳnh đang là thường trực ban bí thư. Thế rồi giữa nhiệm kỳ, ông Đinh Thế Huỳnh ngã bệnh một cách hết sức bí ẩn và phải âm thầm rút khỏi vũ đài chính trị của Việt Nam. Thay vào đó, ông đinh thế huỳnh là ông Trần Quốc Vượng Ông Trọng úp mở hết nhiệm kỳ, ông rút và người có triển vọng thay thế cho ông Trọng là ông Vượng. Tuy nhiên, đến đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Trọng lại lật kèo. Ông tự ban cho ông suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng. Người già thân mang đầy bệnh tật lại ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư, còn người trẻ hơn thì phải về vườn. Rất nhiều người nói rằng nhìn quan chức nào đạp lên điều lệ đảng càng trắng trợn thì một là người đó liều, hai là người đó có quyền lực vượt trội. Trong trường hợp ông Trọng là quyền lực vượt trội. Bản chất của ông Trọng là tham quyền hơn tham tiền, cho nên ông có một cái mác rất lợi thế là trong sạch hơn những người khác. Chính vì lẽ đó mà ông đã tiến lên chiếc ghế quyền lực cao nhất trong đảng mà không ai có thể lay nổi ông. Đây là hình ảnh ông Tổng Trọng đang sợ mặt trận tư tưởng của ông bị thất thủ vào ngày 24 tháng 8 trên trang Facebook của báo Nhân dân có đăng một status có nội dung là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực là Ban chỉ đạo ban hành hướng dẫn số 25 vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đều phải triển khai theo chỉ đạo của Trung ương. Việc diệt trừ tham nhũng đã được ông Nguyễn Phú Trọng thành lập các ban chống tham nhũng ở địa phương, nghĩa là ở Trung ương có ông Trọng xử, còn ở địa phương thì có bí thư tỉnh sẽ xử. Nếu bí thư tỉnh nào mà đồng lõa thì ông Trọng sẽ cho xử luôn bí thư tỉnh. Có thể nói mạng lưới đốt lò của ông Trọng giờ không ai dẹp được, chỉ có ông dẹp chứ người khác không dẹp được ông. Về sức mạnh cứng thì xem như ông Trọng không e ngại. Tuy nhiên về sức mạnh mềm thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ mạnh cả. Với hệ thống báo chí đổ sộ luôn ca tụng đảng nhưng việc suy thoái tư tưởng trong đảng vẫn cứ diễn ra. Đây là điều mà ông Trọng đang sợ nhất. Được biết kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2021, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng có bàn về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp đấy, ông Nguyễn Phú Trọng còn nói rằng không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực cả trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai lĩnh vực này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng. Đây là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống, ông nói. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang mạnh nhất. Như vậy thì tham vọng của ông Trọng ngày càng lớn, nỗi sợ của ông với sự suy thoái tư tưởng làm cho ông ngày một trở nên lộng hành hơn. Nghi ngờ ai lạc lối tư tưởng thì rất có thể bị triệt chứ không cần đến tham ô. Xem ra càng về sau, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam càng cảm thấy ngột ngạt và đầy cạm bẫy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lắm chiều, bà Đào Hồng Lan dù đang ở dưới vẫn khiến được ông chính ở trên. Tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan là ông Nguyễn Thanh Long. Bà Lan tiếp quản Bộ Y tế của Việt Nam mà không hề nắm về chuyên môn ngành y tế là rất rủi ro cho sức khỏe của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Những gì bà không biết thấu đáo rất có thể sẽ đưa bà vào chiếc bẫy. Bà Lan thừa biết khi tiếp quản ngành y tế là tiếp quản một đống đổ nát từ người tiền nhiệm đã để lại. Nếu không lựa những thứ đổ nát vứt đi thì không khéo ông Tổng lại quy kết sai phạm thời ông Nguyễn Thành Long là do yếu kém bởi sự quản lý của chính bà. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Những gì tàn dư của ông Nguyễn Thanh Long để lại, bà Lan cần phải la toáng lên để ông Thủ tướng biết, ông Tổng biết rằng đó là những sản phẩm của ông Nguyễn Thanh Long chứ không phải của bà Đào Hồng Lan. Hiện tại bà Đào Hồng Lan là người cấp dưới của ông Phạm Minh Chính. Theo nguyên tắc, bà Lan chỉ có vâng lệnh chứ không được yêu sách xếp của bà thực hiện theo ý của bà muốn cho được. Tuy nhiên, những ngày gần đây, bà Lan cũng đã có nhiều chiêu buộc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải có trách nhiệm với ngành mà bà đang quản lý. Nếu những yếu kém đã được bà báo trong Thủ tướng mà ông Thủ tướng không ra tay giải cứu thì rõ ràng trách nhiệm đó là trách nhiệm của ông Thủ tướng chứ không phải của bà. Không biết bằng cách nào mà những ngày gần đây báo chí đã giúp bà Đào Hồng Lan phản ánh mạnh mẽ những khó khăn của ngành y tế từ Bắc đến Nam. Những khó khăn này xuất hiện từ thời ông Nguyễn Thanh Long và trước đó nữa rồi. Hiện nay những vấn đề trong Bộ Y tế ấy không ai quy kết cho bà Lan được, nhưng nếu bà Lan để chừng 6 tháng nữa khi mà Ban Kiểm tra Trung ương khui ra thì xem như bà Lan lại gánh cái sai của người tiền nhiệm. Liên tục trong những ngày gần đây, báo chí đã phản ánh các trường hợp nhân viên y tế bị ngược đãi, bị bạo hành nhằm tạo sóng dư luận, quên bớt vụ Việt Á hay các vụ bê bối khác đang diễn ra trong đảng và cả mục đích kêu gọi sự thông cảm cho những gì gọi là bất cập nhưng bất khả kháng của ngành y tế. Tiếp theo là vụ dao cùn, rạch 3 lần chưa đứt da của bệnh nhân. Qua những vụ này, bà Đào Hồng Lan đã chiếm trọn sự thông cảm của xã hội và áp lực cho Thủ tướng Phạm Minh Chính là sếp của bà phải có chỉ đạo để cải thiện tình hình. Đây là hình ảnh báo chí đã la toán giúp bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Làm lính mà áp lực được lên cho ông sếp của mình phải là hành động những vấn đề rất nghiêm trọng và thể hiện bà rất giỏi giang vì mình quản lý được xem là chuyện tiệt chiêu chính trị mà chưa ai làm được ngoài bà Lan. Nếu ông Thủ tướng Phạm Minh Chính không thực hiện dứt điểm thì dư luận xã hội sẽ nhắm vào ông Thủ tướng nhiều hơn là nhắm vào bà bởi vụ giao mổ rạch ba nhát chưa đứt được ra báo cáo ngay trước mặt ông Thủ tướng cả nước cùng biết. Không biết khi chính thức làm Bộ trưởng thì bà Đà Hồng Lan sẽ dùng chiêu gì nữa đây? Điều quan trọng là bà Lan cần phải bắt nhịp và đưa mọi vấn đề của ngành y tế vào quy củ chứ không phải nhờ cấp trên ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, chiêu này của bà Lan được đánh giá là hay nhưng đây không phải là cách làm lâu dài đối với ông Phạm Minh Chính. Trong tình huống mới tiếp quản Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đã la toáng lên để người dân và sếp của bà biết đó là sai phạm của Nguyễn Thành Long và bà Lan cũng nên nhờ ông Phạm Minh Chính hỗ trợ bà trong vấn đề giải quyết dứt điểm sai phạm thời ông Nguyễn Thanh Long đang để tồn tại cho đến ngày nay mà vẫn chưa biết đến khi nào giải quyết. Khi những sai phạm này được xử lý thì phần sau đó là dấu ấn của bà Lan. Làm tốt thì bà nhờ đó mà được khen thưởng và tiếp tục thăng chức, còn yếu kém thì bà phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh la toáng vụ giao rách ba nhát không đứt ra trước mặt ông Thủ tướng. Bà Đào Hồng Lan được đánh giá là người có nhãn quan chính trị khá tốt. Khi bà Lan ký quyết định thuyên chuyển con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến về nắm chức Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là cách kết nối của một cựu bộ trưởng có quyền lực ngầm thuộc hạng đáng nể nhất hiện nay. Và lần này bà Lan lại là toáng lên vụ khó khăn của ngành y tế. Tiếp theo bà Lan sẽ dở chiêu gì nữa đây thì chúng ta hãy chờ tiếp vào thời gian tới.